Xin chào quý vị và các bạn Chào mừng anh chị đã quay trở lại với kênh Thế Sơn Toyota à, Cũng như những video trước Sơn rất mong anh chị hãy bấm nút đăng ký và like để ủng hộ Thế Sơn Ba mẫu xe gầm cao tiền tỷ đang được giảm giá cả trăm triệu đồng Kia Sorento, Honda CR, V hay Mitsubishi Pajero Sport là những mẫu xe đang được ưu đãi trên 100 triệu đồng tại các đại lý thông qua việc giảm giá trực tiếp hoặc tặng các gói phụ kiện. Cuộc đua khuyến mại giữa các hãng xe nhằm thu hút khách hàng chưa có dấu hiệu dừng lại. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh toàn thị trường đi xuống, đồng thời các đại lý có nhu cầu thúc đẩy doanh số trước tháng ngâu. Nhờ vậy mà giá một số mẫu xe gầm cao tiền tỷ được giảm hơn 100 triệu đồng. Honda CR, V Honda cùng các nhà phân phối trên toàn quốc đưa ra chương trình hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ cho khách mua CR V trong tháng 7, với giá niêm yết từ 998 triệu đồng cho phiên bản E và đắt nhất là 1.138 tỷ đồng cho bản LSI. Khách hàng mua Honda CR, V dịp này có thể tiết kiệm khoảng 100 triệu đồng. Trong khi đó, một số đại lý chào bán CRV sản xuất năm 2020 với mức giá 990 triệu đồng, rẻ hơn gần 130 triệu đồng. Ngoài ra, khách hàng còn được nhận thêm các gói phụ kiện trị giá khoảng 50 đến 70 triệu đồng, tùy từng điểm bán hàng. Như vậy, tổng ưu đãi có thể lên hơn 150 triệu đồng. Trong phân khúc, CRV là mẫu xe có doanh số sụt giảm đáng kể. Dù Honda đã tung bản nâng cấp với việc bổ sung gói trang bị an toàn sensing, trong khi đó, khác biệt về thiết kế so với phiên bản trước là rất ít cộng thêm mức giá cao khiến xe trở nên kén khách. Kia Sorento sự xuất hiện của Santa FE 2021 đã phả hơi nóng vào Sorento và động thái khuyến mại là điều cần thiết để mẫu xe nhà kia thêm sức hút. Nhà phân phối Thaco đang giảm giá trực tiếp, tặng thêm bảo hiểm thân vỏ, giúp khách hàng tiết kiệm khoảng 100 triệu đồng khi mua Kia Sorento thời điểm này. Kia Sorento đang bán tại Việt Nam thuộc thế hệ 4.0, giá từ 1.079 đến 1.279 tỷ đồng. Nhảy cóc so với thế hệ trước nên mẫu xe được xem là màn lột xác về thiết kế với kiểu dáng bóng bẩy, trang bị hàng loạt option theo phong cách xe sang. Động cơ cải tiến cũng là một điểm cộng của Sorento 2021. Đang trên đà chinh phục khách hàng, Kia Sorento bị ngáng đường bởi Hyundai tung bản nâng cấp cho Santa FE. So với đối thủ đồng hương nhưng thực chất là cùng một tập đoàn mẹ, Sorento và Santa FE không có quá nhiều tranh lệch mà chủ yếu thuộc về khẩu vị của người dùng. Mitsubishi Pajero Sport 5 trong tổng số 6 mẫu xe của Mitsubishi tại thị trường Việt Nam đang được ưu đãi 50% lệ phí trước bạ và Pajero Sport nằm trong số đó. Với giá bán cho bản cao nhất, diesel 4x4 an toàn là 1.345 tỷ đồng thì khách hàng mua xe được giảm 68 triệu đồng. Tại đại lý, người mua xe thời gian này có thể được tặng thêm phụ kiện, nâng tổng ưu đãi lên khoảng 100 triệu đồng. Bên cạnh đó, một số showroom cũng chào bán Pajero Sport phiên bản 4x2 sản xuất năm 2020 với giá thấp hơn 150 triệu đồng. Tuy nhiên lượng xe còn lại rất ít và có thể không có màu sắc mà khách hàng mong muốn. Pajero Sport chưa thực sự nổi bật tại thị trường Việt Nam, xét về doanh số. Trên phiên bản mới nhất, hãng xe Nhật Bản chỉ giữ lại động cơ máy dầu, cắt bỏ phiên bản máy xăng. So với các đối thủ cùng phân khúc, Pajero Sport được đánh giá có trang bị không hề thua kém nhưng vẫn tương đối kén người mua.